Pa TV chào mừng các bạn đến với bệnh viện khủng long ta da hôm nay uh, các bạn khủng long bị bệnh sẽ được bác sĩ khám bệnh nha mình sẽ lần lượt đầu tiên là bạn khủng long ba sưng chào ba sưng hôm nay bạn bị bệnh như thế uh, khủng long ba sưng mình bị bệnh mình bị đau họng quá vậy thì mình cho sĩ cho khủng long thuốc nha Frag out! Ờ, khủng long hết đau hồng chưa? Khủng long hết đau hồng chưa? Rồi, để bơm thuốc cho khủng long luôn Bơm thuốc nha Rồi, khủng long hết bệnh rồi các bạn ơi, mình hãy đeo khẩu trang và luôn đánh răng thường xuyên nhé. Mời người rồi khủng long hai đầu xin chào xin chào khủng long hai đầu hôm nay bị gì thế hôm nay khủng long bị đau bụng rồi ok cho khủng long uống thuốc cho khủng long hai đầu uống thuốc nè khủng long mang thuốc về uống nha khủng long mang thuốc về uống nè ok cảm ơn bác sĩ các bạn ơi, hãy luôn rửa tay sạch sạch trước khi ăn để không bị đau bụng nhé. Hãy rửa tay bằng xà phòng để tiêu diệt hết tất cả các vi khuẩn nha. À, nước mạnh khủng long cổ dài. Tăng tăng tăng tăng tăng. Xin chào. Khủng long cổ dài hôm nay bị gì thế? Uhm, khủng long cổ dài uhm, bị đau cái đuôi đau bác đưa đau khủng long bác khủng long uh, cổ dài đưa cái đuôi cho bác sĩ xem nào cái đuôi này ư ừ. cái đuôi này khủng long phải ăn nhiều vô uống sữa vô thì mới hết đau nè cho khủng long uống sữa nè khủng long uống sữa nha cho nhanh hết bệnh nha rồi ok mời người tiếp theo <laughs> xin chào khủng long ba đầu tăng tăng tăng tăng xin chào khủng long ba đầu hôm nay bị gì khủng long đau đầu quá khủng long ba đầu bị đau cái đầu quá rồi đây là thuốc cho khủng long ba đầu rồi khủng long mang thuốc về uống nha các bạn ơi, mình hãy ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ để giữ gìn sức khỏe nhé. Hôm nay đông quá, còn quá chờ bạn khủng long bị bệnh luôn. Xin mời người tiếp theo. Ưu tiên bạn khủng long gai đi, nhìn bạn khủng long gai mệt quá. Xin chào, xin chào khủng long gai hôm nay bị bệnh gì ạ khủng long bị đau cái răng ok để bác sĩ khám răng cho khủng long gai nha khủng long hả miệng ra nào à à rồi khủng long có một cái răng bị sâu rồi để bác sĩ nhổ răng nha à. <laughs> rồi gãy luôn cái răng rồi rồi nhồi được cái răng sâu rồi rồi ok để bác sĩ các cùng con gái thuốc về uống nha cho hết đau nha các bạn ơi hãy đánh răng hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối để không bị sâu răng nha ờ. Hello, Torres. tớ rét tội nghiệp quá tớ rét hôm nay bị sốt rồi trời ơi tội nghiệp tớ rét tớ rét bị sốt đúng không để đo nhiệt độ đo nhiệt độ kẹp cái nách vô rồi giữ yên nha để xem bao nhiêu độ nè wow thằng long Tourette bị sốt cao quá rồi 40 độ bốn 40 độ giờ làm sao đây giờ làm sao đây rồi mình bấm thuốc cho toilet đi rồi bấm thuốc cho toilet luôn đây là thuốc mạnh này uhm. rồi toilet nhanh khỏe nha ok bye bye Xin chào, đây là bà một bạn khủng long màu da cam uhm, Xin chào Khủng long bị gì vậy? Uhm, khủng long, mình cảm thấy mệt mỏi quá À, bác sĩ biết tại sao rồi Bạn ăn ít quá, để cân xem thử bạn bao nhiêu ký nha à, Để cân nào, cân có thể khủng long bao nhiêu ký nào Trời ơi, khủng long nhẹ ký quá, bạn phải ăn nhiều vô và ăn những thức ăn healthy nữa những thức ăn lành mạnh nữa rồi ok đây đây là thực đơn đây là đây là thực bản thực đơn thực, những thức ăn lành mạnh trong này mời khủng long về nhà ăn theo nha chúc bạn tăng cân cảm ơn bye bye mời người tiếp theo rồi ok xin chào hôm nay cái vây của mình dài quá mình đến để cắt bớt vây ok mình cắt nha rồi nhìn bạn đẹp hơn rồi đó nhìn bạn đẹp hơn rồi đó cảm ơn mời người tiếp theo à ba bạn này cùng cùng như nhau luôn ba bạn này ba bạn này cùng bị bệnh luôn vậy thì mình sẽ cho các bạn uống thuốc cùng một lúc luôn nha mình sẽ lấy đồ cắt thuốc rồi cắt viên thuốc ra để cho các bạn uống rồi xin mời xin mời bạn xin mời còn một bạn bị té nữa rồi chúc các bạn nhanh hết bệnh nha xin chào tạm biệt chúc các bạn nhanh hết bệnh